chẳng thể tiền linh đạo, <laughs> tàn tàn luôn năng lo yêu dùng có ý à lên nửa nè thằng nửa nè tao cho nó chơi lờ chơi chua cú thì linh muốn chân nửa lo tu là sư không đỡ lo chơi pe luôn rồi dù họ tên khi ô chỉ tao con lòng chơi nhẹ mở nó thằng đỡ tàn tàn chẳng mấy hàng ly đi vô đi chán thôi bây dùng cha dùng thì tao nọ thằng đỡ khi đi tao mới tu nước sẽ lo sẽ đá, như lo lắng hết tiếc nửa mà đi tu tàn tàn vì hai tiếc thằng đỡ bên cho nhẹ thia chẳng khi hàng ly giờ lên đó bé thiệt tao mới tan tan rồi là cho mù tu là mong rong ô tan tan tan trí từ nó sẽ rong thiết thiết liền giờ lên đó cụ thiết liền ô xe cho nên đó là mù cũng chẳng tao hai tia <laughs> nếu như giờ chủ hướng tan tan sư có hai bữa nhau <laughs> ờ tôi nhìn ra nên muốn đi lúc chơi cho mua ra chơi tôi có tư nó cho mua ra chơi tôi tỏ cá trung xin ơ hai trâu cú hai tia có cho nụ mùng phò đôi tọt hỏi chờ ôn nên chỉ thứ gì năng thơ thơ cho nhớ cho họ nên lú năng ồ nhìn đó lo ồ cho nên đó tu nên đó Jin ơ Yo li cha ka thile jong li non la Ku tho ka jalu si pu de ku the Jin ờ. Cô Cô Cô 연인 주무시에 배실리 현은 달러 不能干，也都我的骨头，你说都不要，可这连毛骨头你说这些了的骨，你这么脸，可这连毛骨头你说这些了干了的骨，可这早呢，你天里多了，可怎么这么，你都逃单单我可都伢了了，这不能干，可这早呢这早，可这都这早单单天了了，这天里呢，可整着干头逃个东山，不要个都多了了，可不好点，可人家逃得进了呢。 liệng Không có nhân năng là mạng Lundo Lundo Yuri đã chuyển tiền hồi Rolino Yuri chan Hân chơi cả ta là ô tu lăng chạy tới kém bà nó Nó dùng cái chân nhẹ Ô tan tan tốt chạy Chuẩn chỉ tao sau thiên yêu Billy chan Chan luôn tu hati sinya tak boleh nak tantan Yo thôi Luli nó là Uya chipu mi tu ya yo tantan kia Uya yo tu chipu nga si yo Uya cuma nung tak kamu tenggal Saya tu ya tomat tak, tomat tak, tu thot si thế đâu quan tâm luôn mình chỉ thế mà có luôn xin lên nào một đầu coi xong có cần cầu lên họ chỉ có cần chơi cô ờ ờ cô chơi sợ sai xưa nè 원래 꺼졌지 떡이야 lì tâm một nó là giờ chắc có họ chính ra là họ nên cha 원래 nó tụi đã chỉ theo ờ cho cha thì cô là nhau ở nơi luôn sư thế ta kỹ sơn gió tàn tàn ở đâu ở trong lần này ừ chỉ lo ôi lì cái có lo sai ở luôn giờ lì cũng để cô gì nè ờ nga chitoleo bili chano kune kucing gap oli cha kucing yang mau tamu dah cuti ya Jinong ke tiga pihak kita ko kune kucing gap oli cha la lai sẽ đợi của lời nó cá nhân dùng chỉ mua đã chỉ dầu lấy chàng có họ chỉ tốt nào bị 내 요시요 지따오 아, 아이 또 총이 요즘 뭔데 thì do cái đó chỉ là có đều cũng hay tên là bây giờ chỉ cần xử lý lộ cũng hay tên nét trong thôn nó đi là nhiều chụp mua đi chờ là nhiều chụp mua nên xin đồ cái gì nên cũng được chưa thì ờ, ta ta ta ta thì do lấy trả tiền không do ờ, lấy trả tiền tiền một nữa đó chỉ là họ do có cái gì xóa xí rồi do mà ta mình tiền chỉ thân nuôi được chỉ nó đâu Thở đi cha lo, ủ tư hai là hãy có yếu nên tao Giờ lấy món hình đã tao nó mù chút cho nó ha. Chị hô Có là tao là hai lý con Nhưng một cái thở đã chi Giờ hãy tới cái chị nhẹ tôi nhá rồi lý con để cái chắc cái chị nên chắc cả cụ bao Hãy tới nhà gì đã chi tiếp theo? nào Dân chị vì đã chi kia Dân chị vì khó đã chi kia đi Tan tan ต้นต้นเอ้ยฮต้นต้นต้นต้นพี่น้อต้นต้นต้นต้นต้นต้นเนาะเฮ้ยโอ้รินใส่ต้นต้นโอ้ยก็ยโกลีต้นต้นนึกมุดออกที่หลอกกูต e n t a อ g muda tak punya tak ia macam nak j ง l a n no. ร u อ u lo ah. Tu tu ม e m u รอ 자, 자, 저리 넣으세요. 아, 또 저도 들어. chủ kia cái sách cho là ta sẽ tiêu tàu phản thế tăng tăng cái kiếm đen lên rồi nè một thọ cao còn ờ, ờ, ờ, người ta chạy lui trong người siêu chỉ tao nó cô một tao xin nó ôi bây giờ chúng ta người ta chạy siêu kia đi sư phụ tần ta tiêu tàu co chỉ ta lên đây nước quý tôi năng rong giờ về đi chơi cái thế chỉ bung cái gì vậy giờ là có lần siêu xin nhảy nhưng chỉ thảo lần thế liền nè có chỉ hai sao giờ vì đã chỉ tiền là giờ ta tần tao thảo đó có họ tiêu rồi nó 릴지도 저도구 릴지도 저도구 대대리오 từ bây giờ thì cũng chỉ rôn sự từ bây giờ thì cũng ở chỗ đồ tân tân sư tân tân cho tôi cũng tuân sao cũng yêu kiến ta chỉ là tông phang tên luna chỉ trong hai ô xí đã đi nè cái dân chừng tàu thì tiền lo Hãy cho tên ông Nhưng một trăng Mình sẽ tần tần Nhưng dù của tụi mình nhau thì tiên lý hồ Tì lâu à Tên tên bằng lo tâm hồ lên nói cho cất trình gió khía Rồi giờ nói giờ tì của ý lần của sự Tên rộng chơi nên giờ tì của trong kênh bà Giờ giờ tì luôn tu lên giờ cho mong Cú chẳng trình gió của tụi mình sao của yêu kia chia Ờ, à phê Ờ, cậu bà bà hãy tiền gặp một ờ, hạt tư Cú lo, cú chỉ bà hãy tiền gặp một hạt tư cú chưa tụi tao chỉ trong cái kia sư ta chỉ đang tranh gõ lên tiếng mình chơi tôi chơi thế rồi ta chỉ đang cái tựa sĩ vô đi lâu trở căng chơi vô bờ sư bây chỉ lên mang đồng một chẳng kia tao chỉ nó ta nói trọng chút gì nên nó cú hay nên sẽ đợi chỉ lên muốn theo cái tao thấy cho mẹ sẽ sai tao chỉ nó 好好，给我再去打洗那边去，到他家没了。你要多好点弄，老。nó nói gì nó rong đỡ chỉ nhớ cái chủ rong xe u cha có hòn chân rong là có cái tôi xe chị của dân chúng một cái tôi xe đã chơi lì rồi do hai tiền nó nói ô ở trong chung, nhớ trời luôn nhỏ khứ mẹ mẹ sư cú sa hai tia tới rồi vô nhớ cho con hàng lời <laughs> cú tôi chỉ nhớ đó chỉ li bây giờ cái hệ tàu có lúc xe lọ tia ta lấy cú sa mà chỉ nhớ vô ở trong chung cả lo còn nước thế chỉ nhau Giờ cũng chơi thế cú sa tàu chấp lời bây giờ chủ ở trong chung còn nước lo chấp lời còn chút chút đầu tiên là bỏ hai tia cú tông phăng y bố trong đó tuần này họ cũng hút chập là bây giờ có câu là ừ bây giờ chỉ tao cao kia đi để qua hai ta làm tới giang mua tới tiền chủ nhà thầu có mua cho kẻ sao xe sư giang cháu là cũng lợi giá thiên tiêu xe cũng chạy hàng ly cũng chạy trả cho nhà bà ta rong đi ư chẳng nhớ họ tung bao sủa cho kèm bao sủa giang yếu plong một tao thôi xe hàng yếu chỉ mua lên đó còn nói yếu chủ nhà tới tiền ta sẽ nó cũng tiêu có tổ chức là ta cho hai đứa cụ chế lo yên chẳng chỉ tối lo cho con nhau lên nó ô tô cũng mà kể lo rồi cơ cụ sẵn cho con nhau lên nó ta đi chỉ ra tới con nhà quyên tôi dặn tan thôi đó chị cô bố bỏ mua ngờ không có lún đầu tôi sơn nó đâu nè nọ in ngờ có lún đầu giờ nên mua đã chị bé mua được chỉ chân hơn chỉ được khéo lo ờ, ta xin ờ, ờ, nó nhớ khó tư cô chỉ bao nó chỉ thằng kỳ chỉ hợp lý bé cái chỉ chân thiệt sự giờ lo chú chú chú kia nè ôn đâu có chắc hoa chỉ tao nè chú kia nè chú kia nè nè Iyo, tan tan. Iyo. 等等，你有事有知道给？啊，有你讲的好有知道，给他都给你。你都，等等，有知道知道个什么？对，你都，我也他妈我出现了，这这次我知道我也他了，起码你我都了能给，但这不的是，等等，搞起苍菜，我已经进展了，搞木给你。 Oh. Oh. Sí. Sí. Me tuve yo. Kumali. Ya tengo paja tía. Tú vi ya te has tratado. Yo tu modo te queda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?